rồi mai sau con nhìn lên xe rồi quay ra lại quay vào nằm trong tròn đến sau mai ôm từ từ nụ cười của ai đó làm con tim mơ mê như muốn khóc và vắt tay lên trên trán mơ mộng để đứng bên em trong xuân hồng một giọt xa trôi qua trong đêm kéo lung phiền miên man âm thầm gieo tên em cất lên hy vọng đúng là yêu thật rồi còn không thì hơi phí này cứ thế loanh quanh loanh quanh loanh quanh lật qua lật lại hai giờ những ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh quyền tin một tình đau đẹp tựa chiêm bao có nghe tôi đã thay ngọt ngào đủ biết anh xin về em nhiều nào ít khi văn thượng anh ra ra bụng đói nhưng vui mình luôn còn cao lắm đợi ta kiều xa được một lần không ta nghĩ qua thôi còn tin trong ảnh đập đúng lên súng nóc dùng nhà hóa ra yêu đơn phương một người hóa ra khi tơ vương một người hóa ra đêm vỡ ngồi cười cứ ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ có thể cũng khiến anh vui nhìn lên ngỡ như em đang lên trong cuộc đời ta một cơ ngọt ngào muốn em đọc lên cứ ôm anh trong cơn mơ trong cơn mơ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ yêu đêm nay không ngủ tay cây lên tổ nhìn lại cây tổ chơi với suy tư bạn yêu cho đủ yêu em mơ mình thôi yêu không quan tâm ngày trôi yêu anh mắt mở môi yêu được rồi vậy thôi lại còn trôi còn tìm thật đâu là lỗi điên hồi đêm cháy tối miệng cười càng anh vậy là chết tôi rồi nên càng nhiều thêm tình yêu thêm nên càng nhiều thêm một năm đôi bàn tay đâu một lần dư dưng chìm sâu trong từng không gian dịu em những ngôi sao trên cao làm người bạn tâm sao lắng nghe anh luyến viên về một tình đấu đẹp tựa trên bao có nghe thôi đã thấy còn ngào đủ biết anh xin nghe em nhiều nào ít khi văn thương anh dàn sao cũng nói như vui cười luôn buồn cao nắm đôi tay kiều xa được một lần không ta nghĩ qua thôi con tin trong ảnh đập túng lên rung nóc rung nhà hóa ra yêu đương cho một người hóa ra khi tơ vương một người tan ra thêm vỡ nỗi cười cứ ôm anh đi ôm anh đi đi ôm anh đi ôm trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ có thể không khiến anh vui điên lên ngỡ như em đang men trong phút đôi ba mộng đường ngọt ngào muốn em đặt tên cứ ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm trong giấc mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ yêu đến vậy thôi phát điên rồi làm sao giờ em xin như một thiên thần như một thiên thần như một thiên thần ngỡ như em là thiên thần xin như một thiên thần như một thiên thần em xin như một thiên thần như một thiên thần như một thiên thần ngỡ như em là thiên thần ngỡ như ngỡ như ngỡ như ngỡ như ngỡ như cứ ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ có thể cũng khiến anh vui điên lên ngỡ như em bằng bên trong phút đôi ba vùng thơ mộng nào muốn em đặt lên cứ ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm anh đi ôm trong giấc mơ trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ yêu đến vậy thôi phát hiện rồi làm sao giờ